Xin chào anh em à, gần đây có rất nhiều anh em gọi điện cho quân nhờ quân tư vấn về cái máy nghe hột tài xỉu thì với cái máy nghe hột tài xỉu ấy đang được rất nhiều anh em à, quan tâm và sở hữu nó áp dụng vào sân chơi của mình rất là hiệu quả em nhé thì cái máy nghe hột tài xỉu này là cái công nghệ mới Đấy, nó sẽ giúp anh em vào mọi sân chơi mọi sòng sới nắp đĩa quân hột người ta em không phải chạm tay vào hột em đều có thể chơi được em nhé thì với cái máy nghe này nó rất là nhỏ gọn nó bằng hộp quạt anh em có thể để đâu cũng được máy thì được sử dụng pin thôi 5 đến 10 ngày hết pin anh em tự thay pin cho tôi rất là tiện lợi anh em nhé đấy thì cái máy nghe này nó được lập chỉnh sẵn âm thanh của rất nhiều loại hột để giúp anh em vào mọi sân chơi mọi sòng sới hột gì anh em cũng thể chơi được đấy hột 11 12 13 14 hay hột công chuyện đấy, cắt âm bo tròn pha tiếng đều được anh em nhé đấy cái máy nghe này nó được uh, sử dụng một y trên loại bỏ tiếng ồn để giúp anh em vào mọi sân chơi đấy, có những tạp âm tiếng ồn đấy, em đều có thể chơi được em nhé đấy thì à, tôi chuẩn bị cho em một số hột trợ đây thì như em biết rồi hột trợ thì là em thử nước muối chắc chắn nó sẽ nổi em nhé đấy thì với cái máy nghe này nó sẽ giúp anh em không cần phải nguồn bất cứ cái gì vào hay cũng không cần phải chạm tay hột nhé em đều có thể chơi được đây tôi sẽ lấy ba hột bất kỳ đấy tôi không chạm tay vào hột anh em nhé đấy thì anh em quan tâm tới cái máy nghe hột tài xỉu này có thể liên hệ với tôi hoặc là anh em mang nắp đĩa quân hột của anh em tới để anh em cùng trải nghiệm anh em ờ, thử đồ để em có thể sở hữu nó để áp dụng vào sân chơi của mình khẳng định lại với anh em một lần nữa cái máy nghe này nó có thể nghe được tất cả các loại hột tài xỉu đấy thì anh em đến mọi sân chơi em đều thể chơi được anh em không cần phải luôn bất cứ gì vào anh em nhé nắp đĩa quân hột của người ta anh em đều có thể chơi được đây thử nam châm này nam châm không phải hít đây đĩa cũng vậy đây thì như em biết rồi nếu mà nắp đĩa hay là quân hột công chuyện anh em thử nam châm này chắc chắn cũng sẽ hít anh em nhé sau đây tôi sẽ xoay đèn cho anh em Đây, hột rất là trong nhé Vì nó là hột trợ Đấy, hoàn toàn là bình thường Đây. Đấy, không cần phải chạm nhé Thì với cái máy nghe này nó rất là nhỏ gọn, nó bằng hộp quẹt đây Anh em có thể để đâu cũng được Anh em nên để ở trong người vị trí giáp với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó vì nó rung rất là êm anh em nhé Đấy, anh em cứ để trong người nó rung một mình anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó còn người ngô cạnh không thể phát hiện được em nhé thì sau đây tôi sẽ bật máy lên và cùng test thử với anh em thì với cái máy nghe này nó chỉ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống địa để phân tích của mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé đây sẽ thử mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé Đấy, máy thì phân tích rất nhanh sóc xong hai ba giây là nó báo dung cho em biết nhé máy báo hai dung này em mới tài tôi tài này Đấy, giờ anh em hỏi tôi là sóc dài có được không thì xin thưa anh em là sóc dài hay sóc mạnh đều được máy nó nghe âm thanh cuối cùng của quân hột rơi địa để nó phân tích Đấy, máy báo hai dung anh em tài tôi tiếp tục tài này thì cái độ chuẩn xác của nó là lên đến 90 phần trăm cho anh em 10 chén thì chắc chắn anh em sẽ được 7 8 chén nó khẳng định với em không có một cái máy nghe nào nó có độ chuẩn xác 100 phần trăm em nhé nó phải có sai số đấy thì cái sai số của nó 10 chén anh em được 7 8 chén anh em nhé máy báo hai dung anh em tài tôi đấy, tài này rất là ok nhé đấy máy nó chỉ nghe âm thanh của hột rơi đĩa phát ra còn mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé không ảnh hưởng gì em nhé nên em cứ yên tâm vào mọi sân chơi có tạp âm hay tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé Đấy, sóc nhẹ hay sóc mạnh không ảnh hưởng gì nhưng mà nhiều anh em quan tâm với tôi là sóc nhẹ đấy máy có nghe được không thì xin thưa anh em sóc nhẹ ở cái mức độ mà tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi hương địa thì máy mới nghe được đấy, vì bản chất máy mình là máy nghe âm thanh để phân tích thì bằng mọi giá anh em phải để nó nghe được âm thanh thì nó mới biết được nó phân tích nó báo dung cho em biết anh em nhé máy báo một dung anh em hãy xíu tôi xíu này rất ok nhé đây cầm trên tay Đấy, cầm trên tay ấy, hay để trong người thì chỉ có một mình anh em mới cảm nhận được cái nhịp dung của nó thì máy dung rất êm Đấy, máy báo một dung anh em hãy xỉu tôi chín nút xỉu này Đấy, thì đây nó là cái công nghệ mới nhất hiện nay anh em có thể là áp dụng vào mọi sân chơi của mình em đánh bại mọi sân chơi không để lại bất cứ tăng tích gì em nhé máy tiếp tục báo một dung lên anh em hãy xỉu tôi xỉu này 6 nút rất là ok em nhé Đấy, đồ thì rất là hiệu quả anh em cứ liên hệ quân quân sẽ tư vấn cho anh em thì anh em nên mang nắp đĩa quân hột của anh em tới trực tiếp cơ sở của tôi để anh em cùng thử đồ và cùng trải nghiệm với, với tôi anh em nhé máy báo hai dung anh em tài tôi tài này rất ok nhé đấy thì đồ rất là hiệu quả anh em mà cần tư vấn thì liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên màn hình đấy xin cảm ơn anh em đã theo dõi video